để quý khách quan sát thật kỹ sau đó đưa ra quyết định mua xe của mình thật chính xác và hãy điện gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C đấy, sánh ngang với Atit và điều đặc biệt là cái dòng xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu Honda thì là nổi tiếng trên thị trường với à, độ bền bỉ của động cơ và cái mức tiêu hao nhiên liệu quý vị nhá nhiên liệu của chiếc xe này chỉ nằm trong khoảng từ 6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 Tính đến thời điểm này thì form dáng của chiếc xe này chúng ta thấy rằng cũng còn uh, rất là hiện đại thể thao và thời trang quý vị nhá đấy chính là cái nét đặc trưng của cái dòng xe Honda Civic này đấy, tính đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn giữ được cái dáng dáng vẻ gì đó còn rất là hiện đại trẻ trung thể thao đấy, và trường xe quý vị nhá máy thì đại chất tiết kiệm nhiên liệu màu này cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng Honda Civic này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 không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị à, đứt vỡ gì đâu quý vị nhá vẫn là đèn zin theo xe từ đầu luôn cái mặt ga lăng của Honda Civic là hai cái tấm à, inox được trải đều sang hai bên chính giữa là cái biểu tượng Honda một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và cái mặt ga lăng này nhìn rất là trẻ trung luôn quý vị cái mặt à, đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo như mới quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị nứt vỡ bạc màu đâu quý vị nhá cái ba đợt sốc thì cũng còn rất là khớp khít luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp ma ít nhiều đâu biển rất đẹp luôn quý vị nhá tên tư nhân một chủ sử dụng từ đầu luôn quý vị nhá đấy thân vỏ đây tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi kiểu dáng thì à, trẻ trung quý vị và khoang à, nội thất thì rộng rãi và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào cái nội thất bên đây bây giờ tôi quay cái khoang lốp phía trước đây Đấy, chúng ta thấy không có một vết mọt quý vị nhá và chúng ta thấy là khoang à, lốp phía trước này cũng còn rất là sáng luôn quý vị chưa đặc biệt là cái lốp của nó còn rất dày luôn với lốp này chúng ta đi 3 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc thay lốp và nó đến từ thương hiệu Michelin một thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của Thái Lan đi rất là êm và bền quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy rằng vẫn là mặt la răng xịn từ đầu luôn không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn ở đây hay bị nứt vỡ hay bị xước xác gì đâu quý vị nhá đây thân vỏ đây chúng ta thấy càng đét luôn đấy. đây cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị đấy, chúng ta thấy tất cả mọi thứ còn sáng trưng luôn quý vị nhá đây cái gót khoang lốp đây cái cua lốp cũng còn zin đét luôn quý vị nhá chúng ta thấy đây đinh tán của nhà sản xuất đây ấy cái gót khoang lốp tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị đắp ma tít đâu quý vị nhá và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn với lốp này chúng ta đi 3 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó cũng rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn hay bị nứt vỡ hay bị xước xác gì đâu quý vị nhá cái đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo vẫn là đèn zin theo xe tất quý vị nhá Đấy, một chủ tử mới chưa phải à, động chạm sửa chữa lớn gì đâu quý vị ạ Đấy, mua về sử dụng luôn động cơ thì đại chất biểu tượng Honda và cái đèn hậu phía sau bên à, phụ đây cũng còn trong veo luôn cabo kép quý vị nhá nhìn rất là thể thao luôn thân vỏ đây các cái đường à, viền chạy dọc theo xe còn rất là sắc nét không bị mờ đâu quý vị tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi cái sản phẩm này có thể nói là bảo hành và test tất cả các loại hãng trên toàn quốc cho quý khách hàng luôn có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy đấy à, và bây giờ là cái khoang lốp phía sau bên phụ đây chúng ta thấy đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đây và cái cua lốp đây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 cam kết về dịch về cái sản phẩm này luôn đây và cái lốp trước bên phụ đây cũng còn rất là dày luôn bốn quả lốp mới tinh quý vị nhá vừa mới thay xong Đấy. và cái mặt la răng của nó đây còn rất là chất luôn không dấu hiệu gì của sự nứt vỡ sức xác hay bị à, phết phẩy sơn nội vào đây đâu quý vị Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng cái hình dáng bên ngoài và truyền tải đến cho quý vị cái à, ba đờ sốc phía trước à, hai cái đèn pha phía trước cái mặt ga lăng phía trước ba đờ sốc phía trước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 như mới tinh luôn quý vị nhá kể cả phần nhựa màu vàng phía dưới này đây đấy chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá đấy đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái cần số này luôn sơn này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn đấy các con số các dãy số còn quá rõ ràng luôn cái cao su phía trên này không bị một vết xước quý vị nhá không có một vết xước luôn kể cả là cái à, tay phanh này cũng vậy đấy những dòng xe Civic điểm yếu của nó là hay bị xước ở đây nó hay bị xước ở đây và hay bị mất cái cao su này Đấy, nhưng mà chiếc xe này thì zin đến từng chi tiết một Vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn Đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này thì chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá Đấy các cái khóe vô lăng đây Đấy các cái mặt vô lăng đây Chúng ta thấy rằng là không một vết xước quý vị nhá Đấy vô lăng đây Còn sần như ấy tinh luôn quý vị Đấy quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi Thật là kỹ luôn quý vị Với một chiếc xe có thể nói là số 1 Việt Nam hiện nay Đấy màn hình camera lùi rồi là à, định vị dẫn đường đầy đủ hết quý vị nhá đây chúng ta thấy là cái tần số của nó đẹp như thế này đi cực ít luôn Đấy, zin đến từng chi tiết một luôn Thưa quý vị, các con ốc này cũng chưa một lần động chạm lên mỏ lết Sơn dấu của nhà sản xuất còn zin hết luôn quý vị nha Zin đến từng chi tiết một, zin đến từng con ốc một Đấy là à, như tôi đã giới thiệu từ đầu Đây, cái mặt tabi của nó đây Ấy, kể cả cái tay cửa ở đây Chúng ta thấy chúng ta hay mở ra mở vào này nhưng nó không bị mòn không bị mờ không bị xước một tí nào luôn quý vị nhá đấy kể cả cái phần nhựa phía dưới của nó đây sáng trưng luôn quý vị ạ không một vết luôn rất là đẹp cho một chiếc xe này luôn quý vị đấy keo chỉ thì không thể thì không phải tính đến rồi không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá đấy cực đẹp luôn đây các cái con ốc này vẫn còn sơn dấu đây và sáng trưng luôn chưa lần mở quý vị nhá đây chốt cửa của nó đây vẫn còn vàng ươm luôn đây các chốt cửa đây sáng trưng luôn các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu tiện đây thì tôi quay luôn cả gầm cho quý vị và các bạn thêm xem luôn đây đấy chúng ta thấy rằng là cái bu hộp bu lê của nó đây gầm của nó đây ui sồi ôi sáng trưng như mới không một vết gợn quý vị nhá một chiếc xe có thể nói là gần như là như kiểu là vừa mới ở trong hãng ra một người sử dụng từ đầu một chủ sử dụng từ đầu chủ nhân là sĩ quan cao cấp trong ngành công an cho nên là chủ yếu là đi xe cơ quan thôi xe này thì ít đi lắm hầu như là không sử dụng mấy đây các cái tay cửa đây không một vết xước nhưng không một vết mờ như tay chúng ta hay cầm ở đây giật như này nhưng không một vết mờ vân sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn như đã cam kết bao test tất cả các loại hãng trên toàn quốc luôn và với giá chỉ có 268 triệu đồng thôi keo chỉ của nó đây đây các con ốc được chưa lần mở đây sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn luôn sơn dấu của nhà sản xuất đây quý vị Đấy, rất là đẹp luôn quý vị nhá đinh tán đây Đấy, khoang lốp đây cua lốp vẫn còn đinh tán đây thì chúng ta thấy cái độ chất của nó như thế nào Chuyển nó quay sang phía bên lái đây đấy chúng ta thấy cái mặt tắp lô của nó đẹp chưa đấy. đây tắp đi cửa phía trước bên lái đây các cái phím bấm lên xuống kính đây gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá đấy điều hòa đây đấy các cái con ốc được chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá ấy ấy đây sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn đủ luôn quý vị nhá thường xuyên bảo dưỡng ở hãng quý vị nhá cho nên là chiếc xe này còn cực kỳ chất luôn chưa bao giờ bảo dưỡng bên ngoài luôn đấy đây chúng ta thấy chưa theo chỉ đây các con ốc này còn sáng trưng luôn các sơn dấu của nhà sản xuất đây đấy giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng nhá chiếc xe này và liên lạc đây cái chốt cửa của nó đây còn sáng trưng như này các con ốc chưa một lần mở quý vị tem của nhà sản xuất đây đấy quý vị và các bạn Hãy nhanh tay nhấc máy cho tôi để sở hữu chiếc xe này quý vị nhá Đừng chần chừ gì nữa Một chiếc xe có thể nói là khó tìm trên thị trường Việt Nam hiện nay Đây, các cái tay cửa này chúng ta thấy nó không bị mòn mờ một chút nào này Không bị xước xác một chút nào luôn Đấy, phần nhựa phía dưới đây cũng còn sáng trưng luôn Keo chỉ của cái cánh sau đây Đấy, các con ốc này đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây Căng đét luôn quý vị nhá Sơn zin cũng còn khá nhiều luôn quý vị Đấy, bây giờ đến cái cốp sau rất là kỹ cho quý khách hàng luôn và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó là chiếc xe Honda Civic sản xuất cuối năm 2008 tên tư nhân một chủ sử dụng từ mới cho đến bây giờ cho nên còn cực kỳ là chất lượng luôn các con ốc này chưa lần mở luôn đây theo chỉ của cốp sau đây tất cả còn zin nguyên bản hết đây tính tán của nhà sản xuất đây đấy chốt cửa nó còn sáng còn mới như thế này mà đây đấy keo chỉ đây keo chỉ đây đấy dở được chỗ nào đây hai bên hông của nó đây đinh tán đây quý vị đấy bên hông này cũng vậy đinh tán đây không đây dở được chỗ nào chiếc xe này thì không phải nói rồi đây chúng ta thấy ấy sáng trưng trừng trừng luôn quý vị nhá đã dán chống ồn quanh xe rồi quý vị dán chống ồn quanh xe rồi đi rất là êm và không tiếng động luôn quý vị nhá ấy dở được chỗ nào thì dở hết cho quý vị và các bạn xem luôn luôn chiếc xe này đấy, cực đẹp luôn đây lòng đấy và bây giờ xin phép quý khách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 màn hình loa trầm đầy đủ hết quý vị đây ta bị cửa đây ấy đây đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong vòng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá vô lăng này ui dồi, vành vô lăng này khóe vô lăng này rồi là mặt vô lăng này. đấy ta thấy đẹp chưa số 1 Việt Nam hiện nay quý vị nhá đấy đây rất là đẹp luôn bây giờ đến cái khoang máy đến khoang máy này thì, thì chúng ta lại càng ngỡ ngàng hơn quý vị nhá cho một chiếc xe sản xuất 208 mà người ta còn giữ đến cái mức độ đẹp như thế này đây đây đây nhìn đến từng chi tiết một nha đây đấy sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên luôn chưa một lần mở buji mở uh, uh, chia điện đâu quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy chưa này ốc chân máy này đấy chúng ta thấy này dìn đét đèn lẹt chưa một vết xước này chưa một uh, vết bong sơn này ấy ốc chân máy này này chúng ta thấy ấy ABS ấy rồi là đây này các con ốc uh, máy phát này ốc cổ vô này đấy rồi rất nhiều các con ốc khác này đấy chúng ta thấy là còn zin tét đèn đẹp luôn đây chúng ta thấy ốc chân máy đây ấy chưa một vết xước để sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn này một chiếc xe như vừa mới ở trong hãng ra chỉ với 200 68 triệu đồng quý vị nhá Đây tranh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi keo chỉ đây Cabo đây Chúng ta thấy rằng là không tròn xe đây Tem của nhà sản xuất đây ấy lỗ bấm đây Keo chỉ đây Quý vị nhá Cực đẹp luôn sơn dấu của nhà sản xuất Máy đang nổ quý vị nhá Máy nổ cực ngon luôn Máy đại chất luôn quý vị nhá ấy sơn dấu của nhà sản xuất Ui ồ này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 táp lô của nó đây màn hình camera lùi đầy đủ hết ấy vô lăng cần số thì như máy tinh quý vị nhá ấy vô lăng cần số tay phanh như máy tinh táp đi cửa sáng trưng các cái tay cửa không một vết xước keo chỉ thì không nói rồi gầm thì cũng không nói rồi sáng trưng hết cả một lượt quý vị nhá đây ấy sáng trưng luôn quý vị nhá quá đẹp luôn cho một chiếc xe và quý vị tôi bao test tất cả các loại hãng trên toàn quốc với chiếc xe này luôn quý vị bảo hành cho khách luôn đấy keo chỉ đây rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đấy sáng trưng chưa tất cả mọi thứ còn sáng trưng và zin đến từng chi tiết zin đến từng con ốc một luôn Vâng quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Honda Civic sản xuất cuối năm 2008